đang làm thì trời nó lại mưa các anh chị ạ từ từ để em đẩy cho từ từ thôi từ đấy bỏ được được xe đấy quá quá quá không nào không nào chết rồi cái đoạn này là do là máy xúc nó vừa làm đường rất là trơn rất là khó đi thử thôi anh ạ ngã đây ngã đây không đi được đâu chắc đấy thì là đây không lên được đi anh chạy sang này đi lấy xe đây lùi lại nó thẳng thẳng kéo kéo xe lại văng xe lại cho nó thẳng không, không, không nổi hôm nay không nổi rồi bác ạ tại vẫn còn đang mưa do cái đoạn đường này mấy xúc nó làm đoạn này thì tí là nghỉ trưa xong là em có lấy chấu ấy hai ba hơn chục bao chấu mà còn nổi là không không, không chấu ờ, đổ nhau nhau vào xem là nó chở được thì được rồi bao chấu đổ thôi mưa nên là không không đi được đoạn đoạn này nó trơn lắm mỗi xe này đi này, này. đoạn này là đoạn là nước làm à ôi từ anh dưới đầu xe em nhé kìa Xin kính chào quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người Đấy, Tiếp tục quay trở lại con đường mang tên tấm lòng vàng nhé à, Sau 2 ngày mưa tầm tã thì à, hôm nay cũng đã bắt đầu hưởng nắng lại một chút rồi Thì hôm nay là tiếp tục à, anh em lại à, những cái con chiến binh ngựa sắt đây Sẽ bắt đầu là chở cát, sỏi, xi si, à, lên à, trên kia để tiếp tục là những cái à, mét đường nối tiếp con đường này hiện tại thì anh em đây thì đang đang đang à, đổ xăng ở xe nhé cũng anh chị nhé này khá là đông luôn trước là mình có họp lại với à, cả các anh à, ở dưới này cả trưởng thôn trưởng bản các anh công an viên này bí thư này hôm nay là sẽ là mình giao trách nhiệm cho toàn bộ mọi người ở đây Thế mỗi ngày là mình chỉ hỗ trợ được 600.000 tiền xăng thôi khá là ngốn xăng luôn đấy còn bao nhiêu thiếu thì bà con sẽ phải bỏ ra một chút vì à, cái con à, đường để trở lên trên kia nó khá là xa đấy à, ăn xăng cũng khá là nhiều nữa hầu như phải đi toàn số 1 mà còn maxi thì mình cũng à, bảo bà con được nhớ mọi người là cứ à, một hai ba đi theo nhiều cũng anh chị comment là cứ đảo ba. anh bác đổ bê tông một xi hai cát và bốn sỏi một xô xi kia thì à, mình sẽ hai xô cát Đấy, một bao xi là hai xô thì mình cứ à, bao xi là bốn xô cát và sáu xô sỏi trước là mưa là còn gần gần kết chết vào cái à, xi đông cứng lại còn đây thì người ta dùng cái máy à, bừa mới cày để người ta đảo cho nó đều tuyến ở trên kia thì à, hiện tại mọi người là đang à, bắt đầu san nặc bàn chị em phụ nữ ở trên kia hai là lắp ghép cốt pha và một số một đội thợ là chuyên gia về kỹ thuật dạ, dạ, Chưa. tiền ờ, xăng và đổ như thế nào thì mình cũng giao cho các anh uh, trưởng bản vị thư là quản lý những người lấy những người sẽ lấy ít lấy nhiều ấy nên ra mình sẽ giao hết cho tất cả các anh ấy Good. Đến dưới này thì ờ, mình bảo bà con là ờ, trai con gái là người ta sẽ làm cái mặt bằng mình <clears throat> chia một đoạn ở dưới kia nữa kìa để làm cái mặt bằng ờ, san mặt bằng này hỗ trở thì vẫn cứ chở các anh chị nhé. con làm gì đấy ồ người cả trên này thì anh em lại đang tiếp tục đổ lên trên đấy để xem ở phía trên này thì các uh, mọi người là đang bắt đầu đổ dần rồi nhá các anh chị nhá dưới mọi người đảo vẫn cứ đảo mọi người đổ vẫn cứ đổ Ôi đeo ủng mà như thế là đỡ ăn chân đấy Đeo ủng mà chân ăn chi anh nên là quan trọng mình chở được cái vật liệu nó nhanh thì nó sẽ nhanh chở được vật liệu thì cũng không chịu cái đoạn nối này mình phải ờ, ấy vào thôi hay được cái là trước lấy em này là em cũng đi uh, ờ, chuyên đổ đường cũng dễ giá này 14 phân đấy nhỉ đây á ừ. Mà, thấp xuống một chút rồi mấy thanh niên mấy bác này xuống bê lên cho ấy thôi cái đội đội chở đâu có chở thôi tôi bê lên đấy luôn thanh niên mọi người cứ vứt ở ven đường ấy thôi vứt ở vứt ở ven đường mình lại bê lên không mấy anh em ở đây ờ, chị em ở đây là bê lên thôi bảo để đổ nước này cho chị chế rồi Cái này cũng không, không cần ờ, nháo quá 시작하 수초에 뻗둥차 치 일적법 gắn là tuyết là tuyết trên đây mà chạy rồi vứt ở đây anh được thanh lên rồi không cần phải phi lên đâu Không phải phi lên à? ở đây anh em giúp giúp giúp nhau xong rồi đấy chuyển lên đi lên là nó vướng Hất kia lên cũng được chú ạ, hất kia lên được Thì anh em hắc bê lên Bê cứ bê lên thôi vào dưới đấy luôn cho ven đấy luôn bắt dưới ven đấy luôn để xe dưới này đi trước nó mắc mắc uh, nhiều xe lên mắc liên tục đúng rồi đúng rồi cho bác ấy đi trước luôn cuối là đi trước mới được chị em phụ nữ ở dưới kia đoạn dưới kia vẫn vẫn có người để san mặt bằng nhé các anh chị nhé từ dưới xuống tận dưới kia luôn đấy ạ Vâng, vâng, vâng, vâng. Cái đồi khênh lên thì nó khênh lên thôi chở, cứ chở thôi Mình, mình làm tiếng lắm bây giờ Tưởng muốn nó trông hả hò Đấy cứ ờ, khênh lên mình để đổ luôn Nhanh lên Đấy Nước uh, cho ít thôi từ từ vội cho Đem ạ, nó nhão 好像可以下载哦。二爷，二爷，这大家也打个菜嘛。 mà bảo bà con làm hết đến cầu ấy ngon Ủa, phát đến cầu cố gắng ngày nay cố gắng bà con làm đến tận cầu ấy kìa mà nắng cốt một đoạn tầm trăm mét nên là nhanh không mà trăm mét đấy cây một số thì nó. Em không biết tập phút sẽ 很顺利的挖钱了。我怎么都见到我儿子？你还也路也是嗯。那咋办？咋弄？咋弄？咋弄？ kéo về là xe họ thôi đi thôi ờ, nhắc quay về rồi rồi dừng đấy rồi dừng đấy rồi dừng đấy rồi lùi xuống lùi xuống lùi xuống đằng dưới mới cua được mới trò số lô mấy trò số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn rồi nữa, xíu nữa. liều đây đây rồi lấy tao lấy tao lấy tao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 rồi. Ô tao nó con. Tao nó con tin gọt đéo. Ô tao gọt đéo. Đi gọt nó khác ra thôi. Đi gọt nó. Hiện tại là do thời tiết đang làm thì lại mưa Nên là công việc mình lại phải hoãn lại giữa chừng với anh chị ạ Bây giờ mình cho mọi người nghỉ rồi Tại cũng đang gần 12 giờ rồi tự nhiên trời lại đổ mưa mưa rất là to luôn thời tiết này không không ủng hộ à, bà con nữa. một số cái à, xi mình đã trộn thì lại bị hỏng như đợt trước ấy nó mưa bất chợt nên ra mình không thể biết được ở trên này nắng mưa đấy buổi sáng đang nắng thì à, lúc nữa ờ, trời lại mưa đấy quý anh chị ạ Đó. do là trời mưa hiện tại đi <clears throat> ra cũng cho anh em nghỉ hết rồi không không đi nổi nữa các anh chị ạ xe như là mắc hết ở đây đường rất là trơn luôn ấy. vì cái mưa này nó rất là đồn ngột cơ sáng rất là nắng ảo phát ra nó mưa rồi rất sợ không đi nổi đi học à Dạ. Cho chú. Ờ. Chết rồi, bây giờ mới có con đường cho chúng mày đi bây giờ. Nó cứ mưa như này thì không đỡ được rồi. Không kịp. Đây. Mọi người là đổ như cũng phải dừng hết, che hết lại. Không nổi. Bọn chị ạ. Sói. vất không không không đổ thời tiết ở trên một con trải này là, là nó nó nó rất là thất thường đấy nên là ở huyện ngoài huyện thì lại không mưa ở cái xã khác thì không mưa nó cứ mưa ở trên cái đỉnh cao này rất là khó làm anh chị ạ phải che hết này vào mình xuống dưới kia thì à, mình bảo anh em cất hết đồ đi rất là vất vả để có thể làm được con đường cho bà con đi đấy đoạn mà đổ được rồi này thì là rất là ok rồi cái này mình chỉ đấy là hai bên này là đấy rồi đấy cô ba anh chị nhé đoạn trường không không để được vẫn giờ vẫn còn đang rơi hạt mưa đây Đó. có lẽ là giang cũng à, xin phép được khép video đây mình cũng không không thể làm tiếp được tại trời đang mưa nữa rất thất thường khó khăn mưa đấy trên cao mà